chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn trở lại với channel Yến Vivu, kênh của một người tích cực và lạc quan, đặc biệt là yêu thích du lịch, đó là mình Và hôm nay thì mình đang có mặt ở Mộc Châu Mộc Châu là một địa điểm khá nổi tiếng ở miền Bắc với những phong cảnh hữu tình, đẹp, thơ mộng Tháng 11 và tháng 12 này là mùa du lịch của Mộc Châu Và nếu bạn nào có ý định đi tham quan Mộc Châu mùa này thì chắc chắn là phải xem hết video này nha Ok, và bây giờ chúng mình sẽ cùng Vivu Mộc Châu thôi nào Chuyến đi này, bạn đồng hành của mình là Thương và một chú heo hồng siêu cute 8 giờ sáng thì bọn mình xuất phát từ Hà Nội, trời hôm nay thì hơi mưa Mặc dù Yến đã có vài lần đi Mộc Châu cả bằng xe máy và ô tô nhưng mà chưa lần nào tự cầm lái cả. Và sau khi tậu một chiếc xe để chuẩn bị cho hành trình xuyên Việt vào năm 2023, mình muốn tập dượt bài cung để xem sức khỏe của bạn đồng hành của mình như thế nào. Và thế nên là mình đã quyết định chọn chạy Mộc Châu đầu tiên bởi vì cung này được đánh giá là khá là dễ và nhẹ đô so với những tay lái mới giống như mình. Bọn mình vừa chạy đến uh, Mai Châu, đây là đèo đá trắng Nhưng hôm nay thì mùng mịt hết, chẳng thấy cái gì cả Thì bọn mình dừng lại để ăn trưa luôn, Mình chưa ăn trưa Thì ở đây các bạn có thể là ăn ờ, cơm lam này Bọn mình có gọi thêm cả xiên thịt nữa Nói chung là ăn nóng ấm ngon nhau trời mưa nên là không đi đâu được cả ở buổi tối thì hai đứa ngồi ăn lẩu gà đen và nhâm nhi một ít nước mưa ngâm đỉnh có chóp Bây giờ thì mình sẽ ra vườn hái rau để làm bữa sáng Đây là vườn rau ở Na Hau các bạn ơi Phía bên này là... Đây gì nhỉ? Su hào Cải bắp uhm, Bên kia chúng ta có slack Rau cải hoa hồng và ớt Chúng mình thì đang ờ, đi ra vườn hái rau để làm bữa sáng Mình sẽ hái uh, chắc tầm chục quả thôi Ta-da! Cà chua bi Ok Tôi đã thấy bà chủ về Em chào chị Dạ em chưa, em đang uh, ra vườn hái rau để uh, ăn sáng đã Hiện tại chúng mình đang ở Na Hao Và từ Na Hao đến rừng thông Bản Á chỉ hết 1 km Đến cầu kính Bạch Long hết 15 km, thác Giải Yếm 13 km, đến hang Táu 22 cây, làng chè 10 cây, vườn cam Thanh Bình 21 cây, thác Nàng Tiên 30 cây và thung lũng Mận Nà Ca 23 cây. Đồi chè trái tim 19 cây, ngũ động bản ôn 24 cây. Đấy còn có các ờ, địa địa điểm để chúng ta có thể là đi tham quan homestay gợi ý cho chúng mình và các bạn hoàn toàn có thể hỏi ờ, chị chủ hoặc là anh ờ, chủ ở đây các anh chị sẽ giới thiệu và chia sẻ với các bạn à, xem là nên đi địa điểm nào vào thời tiết như thế nào. Ok thì bây giờ bọn mình sẽ từ Na Hao để đi đến vườn hồng, vườn cam. Sau đó thì sẽ đi ờ, đồi cỏ 68. Nói chung là hôm nay chúng mình sẽ đi khá là nhiều địa điểm. Các bạn hãy theo dõi hành trình của mình nhá. Đi nào. Hiện tại thì mình đã đến vườn cam Thanh Bình Ở đây thì sẽ có cả cam, cả hồng và cả... gì ta? Cam, hồng và mận Thì lý do tại sao mình chọn đây vì đây có đủ các thể loại hoa quả Chúng mình sẽ không cần phải đi à, riêng lẻ vườn mận riêng, vườn hồng riêng, vườn cam riêng Mà đây có tất cả rồi Nên là bây giờ chúng mình sẽ vào thôi ta, ta, cục ta, cục ta Hóa ra đây là cây ca các bạn ạ Nhìn cũng khá giống cây quất đấy Nhưng mà to hơn Cây to hơn, quả to hơn Lưu ý vào vườn cam không hái quả bẻ cành Ok uh. Ở đây rất nhiều ạ à. Ôi có dã quỳ mày ơi Có dã quỳ Chúng mình đã đi săn lùng các khóm hoa dã quỳ dọc đường đi Nhưng mà không một khóm nào đẹp cả Nhưng ở đây thì có rồi Ê hoa ở đây to hơn hoa ở trên Ba Vì nha Ừ, cái cái cánh hoa ấy to hơn kiểu nó to hơn nhiều so với uh, hoa trên ba vì. Hoa vì cái phần cánh này nó nhỏ. u là trời các bạn ơi. Đây này, hồng này, cam này. Dưới đây có cả hoa cải luôn. Hoa dạ quỳ luôn. Chúng mình sẽ không phải đi đâu để chụp ảnh nữa. Tất cả ở trong đây là có hết tất tật tật mọi thứ. U. Hồng này quãng đâu không ta? <laughs> ok ok ok ok chia tay vườn hồng bây giờ bọn mình sẽ tiến đến vườn cải nào chúng mình hãy đi đến vườn cải ở đây thì bây giờ là cải vàng thôi ừ. mình chưa thấy có cải trắng đâu nhưng mà cải vàng thôi cũng rất là đẹp khu này thì ờ, đất đá đây là kiểu đá cổ ấy nên là các bạn đi cẩn thận bị trơn ok wow wow rất là đẹp Anh có phải anh chủ vườn không ạ? Anh anh giới thiệu một chút về bản thân <laughs> Tên vật đang bị, đang bị sốc quá Từ từ Đây là cảm xúc thật mới vui anh ạ Sốc à? <laughs> Tưởng <laughs> người ta xét máy Ok luôn anh ạ Người ta phải vào cái góc là nó đẹp đẹp Ô, quay vlog là chân thực, càng chân thực càng tốt chứ Đây là nhà mình rộng bao nhiêu hecta À, khu này nhà mình là 5 hecta 5 hecta bao gồm các loại cây gì ạ? À? đây thì đang bao gồm à, hồng và cam và mận Em thấy là có cam đây cam canh ạ? À? Đây là cam canh mà mọi người hay gọi là quýt Quýt à. Cam này thì nó sẽ ngọt từ lúc trái xanh thì bắt đầu nó sẽ ngọt Dạ Em nghĩ là phải sang sang cây bên này chứ cây bên này hình như là mình thu hoạch rồi đâm ra là À thế ạ Đây là hoa mơ hay hoa mận à? Đây vườn mình, đây là các cây mận mận. gọi là mận hậu Tầm tháng 5 ờ, là sẽ thu hoạch anh nhỉ? Phải không ạ? mùa ra hoa là mùa tháng 12 âm. Vâng. Khi thu hoạch là từ bắt đầu từ tháng 4 tháng 5. Tháng 4 tháng 5. Đấy các bạn nếu mà bạn nào đi ờ, Mộc Châu mùa hoa mận thì phải tìm đúng thời điểm nhá. Có khi là lên đây ờ, làm thuê hái cam thu hoạch cam nhỉ. Nên đây các bạn là ăn thử ờ, quýt ngọt thì mua. Rồi bọn mình có mua thêm, trong đây là có chè. Cái à, đâu trà chứ, cái này trà ngọt. Uống mùa đông thì tuyệt vời. Đây uh, cô chủ nhà <laughs> Từ vườn cam Thanh Bình đi lên một khoảng uh, tầm 1 đến 2 cây Bọn mình thấy khu là tròn rất là nhiều chè Bọn mình đã quyết định là chỗ lại đây thì lại đây là vài tuần này Bây giờ là buổi trưa tầm 12 ờ, rưỡi Rất là đói rồi nhưng mà thôi Cố nốt xong rồi đi ăn một thẻ Ừ, có mấy cô đang hái chè trên kia Mà xa phết đấy, leo mệt phết đấy giờ quyết tâm là đi ăn trưa Nhìn quá là đói rồi Không biết là vất xe ngoài kia có ăn trộm không Xin chào Mình đi đâu đây? Đi hái hoa á? Hoa gì? Hoa cải á? À, cho chụp ảnh với được không? Chụp ảnh nhá Chụp chỗ đồi chè đấy Hay chụp trên con đường Chụp đồ chè để cho đẹp Được rồi, đứng đây được rồi Đứng đây được rồi, đứng đây đẹp rồi Mình học lớp mấy nhỉ? Lớp mấy? Em lớp mấy? Em lớp 1 á? Đúng em tên gì? Tên Dê Tên Dê Em tên gì? Tên Thi Thi Em Bác Bác Là học cùng lớp nhau? À? Ừ, ok <laughs> Rồi, thế chụp ảnh nhá Rồi Bọn mình đang đi lên đồi cỏ Windows trong truyền thuyết Nhưng mà nhìn chưa thấy Windows đâu cả Ôi, tình hình là chưa thấy đồ cỏ Win đâu đâu Chỉ thấy mẹ thôi các bạn ạ à. Phía bên kia là đồi chè à? Các cô đang ờ, hái chè, thu hoạch chè à? Giờ hiện đại có máy thôi Không phải cắt tay ngày xưa nữa Ôi, xinh đấy Ừ, cũng được Nói chung là đi tiếp, lên lên đỉnh kia đi Chỗ có mấy bạn kìa ai nhở ô người quen à ui phải hiền không nhở nào có tô nào nào nào nào, nào bắt tay bạn cái nào ui ôi à, không mệt à? đại gia đại gia cô tô nhà được bao nhiêu đảo nhỉ bao nhiêu phần của đảo cô tô nhỉ chuyển lên mộc châu ở à? mềm mọi người gọi mình là hiền mộc châu nhé ờ, có gió nào đưa bạn lên mộc châu vậy nào chia sẻ một tí nào bọn mình vừa tìm được một cái khu này nó gần với đồi cỏ window ở bên kia và đây là một vườn ờ, cải nhà người ta trồng vé vào chụp là 20 nghìn một người các bạn ơi Tuy nhiên là hôm qua trời mưa nên là bây giờ nó đã bị giạt hết xuống và nó cũng không quá đẹp như là mong đợi của mình Thôi không sao, đi về à, Bây giờ là gần 4 giờ chiều hoặc là hơn 4 giờ chiều gì đấy rồi Thì bọn mình thấy mặt trời hoàng hôn hôm nay rất là đẹp đây và mình sẽ đến đồi gió ngồi để ờ, ngắm cảnh vì ở phía bên Tân Lập, phía bên ờ, đồi chè ban nãy thì có vẻ là mây mù âm u Ui, bị cháy nắng rồi Đây, thì mình sẽ dẫn các bạn vào quán cà phê đồi gió Đây là một trong những quán khá là nổi tiếng ở Mộc Châu Đây, quán cà phê đồi gió các bạn siêu chill ừ. chỗ đấy là happy land ôi ngồi đây là chill rồi U là trời xinh quá các bạn ơi oh, dưới kia là nhìn thấy bản áng này nhìn thấy mộc châu này Đó. chào bạn à, bạn cảm thấy thế nào về vùng đất mộc châu nhỉ lạnh lắm lạnh hơn cô tô ngoài biển à nói thật đấy mọi người không lạnh đâu mọi người đây là mình đang mặc áo cộc tay này, nếu mà bạn nào có đến ờ, cô tô thì có thể inbox hiền sẽ là thủ địa ở cô tô sẽ dẫn các bạn đi chơi cô tô có địa điểm nào đẹp có bãi đá này có bãi tắm ờ, xong rồi có cả cũng có đồi thông đồi thông luôn ở đảo thế chứng tỏ cũng rộng đó là chứ. nó là cái đường cái đường cái đường đi thôi ừ ok thế thì sắp tới ờ, mình sẽ đi xuyên việt và mình đến cô tô Cùng Hiền dẫn các bạn đi dạo một vòng Cô Tô Tập bao nhiêu ấy? <laughs> Cũng lâu rồi đấy nha yeah. Ok Cô ca ơi vâng Cô ca chào khán giả đi Cô ca biết đọc chữ này chưa? Úi rồi cẩn thận nào Đưa em về thanh xuân Về những dấu yêu ban đầu Đố cô ca biết nghĩa là gì? Hả? <laughs> đây homestay mình ở Homestay Na Hao Trong đây là khu vực ờ, nhà bếp Đây bọn mình ăn sáng và ăn tối ở đây Ở trong đây Đây Trong bếp ở trong kia kìa khi mà các ờ, những người khách ấy họ đến đây thì họ sẽ viết ờ, những ờ, lời tâm tâm tư tình cảm của mình nhắn gửi và gửi vào đây mình sẽ đọc một số nào bạn Minh Anh gửi đến mẹ con chúc mẹ luôn xinh đẹp và hạnh phúc uhm. hai ngày ở Na thật tuyệt chúng mình nhất định sẽ quay trở lại đây cảm ơn cô và chị đã đón tiếp chúng mình nhiệt tình ngày 23 tháng 10 à, cũng mới đây thôi đây Bên kia có vườn rau Hôm qua mình đã ra để hái rau để ăn sáng Đó Chiều chùa Homestay thế chứ lị Lần trước thì mình đã ở Na Hong một lần và sau khi à, nghe mình góp ý thì chị chủ homestay đã đổi những cái hạng phòng này thành những cái tên rất là đáng yêu như là phòng mơ này, phòng dâu, phòng mận, phòng táo mèo, phòng ổi. Bởi vì ở đây mình thấy là có rất nhiều loại cây, ở à, kiểu cây mít nữa kìa có đu đủ này có cây bơ này ừ, như là một khu vườn vậy nên là đấy là ý tưởng vì sao mà mình nghĩ là đặt tên à, phòng như thế đây là phòng đào phòng này là dành cho hai người à hình như không phải phòng này sẽ có các xếp ở bên trên mình vừa nhìn thấy dành cho bốn người phòng này là phòng tắm mèo rất là xinh nha phòng dâu cũng xinh này các phòng đều kiểu có cây hoa cây uh, xanh trên kia có một phòng trên cao đứng từ trên lan can kia các bạn có thể nhìn thấy toàn bộ phía dưới ở cái ờ, homestay này bên này cũng có phòng mận nữa vậy thôi nhỏ nhắn xinh xắn một cái khu không quá rộng nhưng mà rất là xinh Cảm ơn các bạn đã xem video của mình Và nếu cảm thấy hay thì đừng quên để lại cho mình một like, share và subscribe kênh nha Và cảm ơn Na Hao, tạm biệt Bóng Châu, của mình đi về đây Bye bye, bye, bye.